các bác đã biết được cái đồ công chuyện ở bên trong cái nắp này nó là đồ gì rồi còn bác nào mà chưa chơi muốn sở hữu hay muốn tư vấn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình em sẽ tư vấn cho các bác hoặc kết bạn zalo với em còn nếu không thì các bác lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và em ở bến xe miền tây như lúc nãy em đã nói đó nó là cái bộ đồ chơi công chuyện vậy nên là em sẽ không phải test thử cái phần tăng tích cho các bác nữa đối với cái bộ đồ chơi này thì nước muối nổi và dọi đèn trong và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu AB hay còn gọi là nắp tài xỉu hai chiều nắp tài xỉu âm dương này cho các bác đây đây là cái nắp tài xỉu em đã làm các nhìn này rất đẹp như nắp thường luôn được chưa ạ một bộ của nó sẽ gồm có nắp và hột đây đây là một bộ đây là một bộ của nó này các bạn này đó còn đĩa mình chơi đĩa nào cũng được các bác nhá và ở trên nắp này nó sẽ có một chiều sạ tại sao mình gọi nó là nắp tài xỉu AB nắp tài xỉu hai chiều bởi vì nó sẽ có hai chiều một chiều âm và một chiều dương tương đương với một chiều tài và một chiều xỉu đây ở cái nắp này em đã đánh dấu bên này nó là tài thì chiều ngược lại này của nó sẽ là xỉu khi các bác lắc các bác dồn hột về góc này thì nó sẽ ra tài và dồn hột về góc này nó sẽ ra xỉu sau đây em sẽ test thử cho các bác 10 chén 5 chén tài và 5 chén xỉu để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu AB hay còn gọi là nắp tài xỉu hai chiều này đây đầu tiên là em sẽ lắc chiều tài trước này đây một chén tài này hai chén tài này ba chén tài này bốn chén tài này năm chén tài này, thấy chưa ạ? bây giờ mình chỉ cần xoay ngược nắp lại đó thì chiều ngược lại của nó sẽ là chiều xỉu các bác nhá một chén xỉu này hai chén xỉu này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này bốn chén xỉu một chén tài bốn chén xỉu và dính một chén phản